Thứ nhất, các em phải định nghĩa về phương trình bậc 2 một ấn. Vậy phương trình bậc 2 một ấn là gì? Các em tập trung. Phương trình bậc 2 một ấn và nói gọi chung là phương trình bậc 2 là phương trình có dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0. Trong đó a là ABC được gọi là những số cho trước gọi là hệ số còn x gọi là ấn các em nhớ nhá ở đây này x này x này là ấn còn abc là các hệ số các số cho trước mà người ta gọi là hệ số và phần abc này nó có thể là những số cụ thể 5 7 8 hoặc là có những biểu thức chữ tham số m hiểu không nào các em đó và giải phương trình bậc 2 là ta đi tìm các giá trị x0 này các giá trị x bằng x0 mà ax0 bình cộng bx0 cộng c bằng bằng 0. Tức là bản chất việc giải phương trình là chúng ta tìm giá trị x0 mà thay vào thì nó ax0 bình cộng bx0 cộng c bằng 0. Ok chưa nào các em? Đó. Sang thứ hai, đó là các em phải nắm được cho thầy là công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Vậy công thức nghiệm nó như thế nào? Các em tập trung này này. Đối với phương trình ax bình cộng b cộng c bằng 0, a các 0, biệt thức này người ta gọi là biệt thức biến biến